Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng sao kèo nhé. Thì uh, tối hôm nay cũng như là uh, ờ, gạn sáng ngày mai thì sẽ có uh, rất nhiều trận đấu tại Elgo diễn ra. Thì Tiếng cũng đã lên cho anh em ba cái trận đấu, đó chính là trận đấu sớm giữa thằng uh, Bulgaria này cùng với uh, Montenegro diễn ra vào lúc 0 giờ uh, khuya ngày 24 cũng như rạng sáng ngày 25 này đấy rồi thị điển với Bỉ cùng với Pháp với Hà Lan thì hai cặp đấu này diễn ra cùng giờ 2 giờ 45 à, sáng ngày 25 tháng 3 này đấy thì tiếp theo tiếp theo trong cái video này tại cái kênh tiếng bóng đá tiến sẽ lựa chọn và nhận định cũng như phân tích thêm cho anh em à, một cái trận đấu tại uh, vòng loại Euro cũng được diễn ra cùng giờ với cái trận đấu kia luôn đấy thì tiến sẽ lên cho anh em cái video được giữa cộng hòa séc với ba lan nhé đây thì tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em cái trận đấu giữa cộng hòa séc với ba lan thì cái trận đấu này được cũng được diễn ra vào phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai vào lúc 2 giờ 45 đấy thì cộng hòa séc với cái thằng ba lan thì đang thuộc uh, À, Cộng hòa Séc Ba Lan đang thuộc cái bảng E nha anh em. Đó, bảng E thì gồm có Ba Lan này, Cộng hòa Séc này, Albania này. Đó, rồi ờ, Moldova này, và Iceland này. Đấy thì với những cái cái uh, uh, đội tuyển hiện tại trong bảng E thì chắc chắn Ba Lan cùng với Cộng hòa Séc chính là ứng cử viên dành cho top 1, top 2 của các bạn đấu này đúng không anh em? Đấy. Thì trước khi trước khi mà đến với cái tỷ lệ kèo à, mà mà à, tiếng đưa lên thì anh em hãy ờ, xem hết cái video này để coi tiếng phân tích cũng như nhận định và đưa ra cái tỷ lệ kèo mà nhà cái à, đã đẩy lên trang cho anh em tham khảo chứ nha. Đấy, trước tiên thì anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo của nhà cái này đây thì hiện tại trên trang có rất nhiều mã kèo của các trận đấu đó thì anh em chơi trên trang sẽ rất là lợi thế với cái việc là có nhiều mã kèo cũng như là là có thể ra vào à, được những mã kèo sát giờ hay là đợi trận đấu diễn ra 50 phút anh em vào cũng được đó đó chính là cái lợi thế trên trên trang đúng không anh em đấy thì đây trận đấu giữa cộng hòa séc với ba lan thì hiện tại cái mã kèo của nhà cái đưa ra trận đấu này đó chính là mã kèo đồng dành cho cộng hòa séc với mức là bỏ 1 ăn 0.73 và bỏ 1 ăn 1.20 dành cho ba lan đấy cùng với đó là mất mã kèo chấp đồng nữa với chấp nửa trái trước ờ, cộng hòa xét dành cho ba lan nữa này đấy thì cộng hòa xét với cái lợi thế sân nhà cũng như là là cái đội hình trẻ chung ở cái ờ, mùa giải euro này đã được đánh giá rất là cao đấy và nhà cái đã đánh giá ờ, thậm chí ship cộng hòa xét là cửa trên so với thằng ba lan luôn đó cùng với đó là mã kèo tài xỉu của trận đấu này hay hòa 2.25 2.5 rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn nhá đó thì à, hiện tại trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo thì anh em hãy cùng tiến phân tích và nhận định về cặp đấu này trước nha đây thì à, đây chính là cái trận đấu đầu tiên của hai cái đội bóng này tại cái vòng loại Euro nên tiến sẽ tiếp tục cho anh em xem về cái à, đội hình được triệu tập đầu tiên là là cộng hòa séc trước nhé thì về cộng hòa séc các cầu thủ mà đáng chú ý của cái đội tuyển này à, dường như là chỉ có vài cầu thủ là là thi đấu ở những cái câu lạc bộ có tên tuổi anh em như là Kofa thi đấu cho West Ham này đó David Zima thi đấu cho Torino này đó hay là tiền vệ uh, ờ, Suket thi đấu cho West Ham luôn này rồi cùng với Barat của Fiorentina đấy còn trên tiền đạo thì có bộ đôi tấn công của cái thằng mà uh, cùng với uh, ờ, Horjet của Bayer Leverkusen này đấy còn về đội khách về đội khách Ba Lan đây về đội khách Ba Lan thì uh, có được những ngôi sao như là uh, tiền đạo Lewandowski của Barcelona này đó gồm Milik của Juventus đó cùng với uh, Zelensky của Napoli này hay là zaluki của Roma này rồi nhìn chung nhìn chung thì anh em thấy là về cái đội hình của Ba Lan thì có rất là nhiều siêu sao so với đội hình của chủ nhà Cộng hòa Séc đúng không đó ngoài ra còn có thủ thành của Juventus này uh, Sekenezi này đấy còn còn có được cái tiền đạo uh, xin lỗi em còn có được cái bộ đôi hậu vệ của uh, bộ ba hậu vệ của ngoại Anh Ngọn như là Maticat của Atomila hay là keyword của Arsenal này Cùng với đó là Bednaret của Samton Đấy còn có sự xuất hiện của ờ, Berezinski của Napoli Napoli cũng đang là cái câu lạc bộ mà phải nói là thi đấu bậc nhất ờ, hay bậc nhất hàng đầu châu hiện tại ở mùa giải này đấy thì nhìn chung về tổng thể các cầu thủ của ờ, Ba Lan về chiều sâu đội hình cũng như là về cái chất lượng cầu thủ thì đang nhỉnh hơn Cộng hòa Séc nha anh em đấy về cộng hòa séc thì cái đội hình của cái cái đội bóng này đang khá là trẻ trung đó gần như là huấn luyện viên của cộng hòa séc đang muốn trẻ hóa hoàn toàn cái cái đội hình của ờ, cái đội tuyển này đấy và anh em nhìn vào cái sơ đồ dự kiến ra sân thì uh, Cộng hòa Séc sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là bốn hai ba một đó tiền đạo cấm cao nhất của cái đội tuyển này đó chính là ba chích chích còn với uh, Ba Lan thì sẽ ra sân với sơ đồ 4141 uh, ờ, và cái tiền đạo cấm cao nhất của Ba Lan đó chính là Lewandowski thì uh, tuy tuy là đây chỉ là những cái đội hình mà dự kiến ra sân thôi nha anh em và chưa có gì là chính thức đây cả đó đây chỉ là cái đội hình mà mà nhà cái chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi nhưng riêng về Ba Lan với cái đội hình 4141 thì gần như là Ba Lan sử dụng cái đội hình được rất là nhiều trong các trận đấu của Ba Lan luôn đó huấn luyện viên Santos rất là thích cái đội hình này đúng không anh em <coughs> điển hình như ở vòng loại World Cup vừa rồi hầu như là à, có rất là nhiều trận đấu Ba Lan sử dụng cái sơ đồ này với cái tiền đạo cấm đó chính là Lewandowski nhưng mà đây chỉ là dự kiến thôi nha anh em nên chưa có gì là chắc chắn cả đó và anh em hãy cùng tiến xem qua về cái uh, uh, phong độ của hai cái đội tuyển này nhá nè đầu tiên là Cộng hòa Séc đang có phong độ khá là tệ đó Cộng hòa Séc đang có phong độ khá là tệ khi mà trải qua cái chuỗi là 6 trận à, uh, 6 trận đấu tại uh, Nation Cup với uh, à, 4 trận thua cùng với một trận hòa và chỉ có được một chiến thắng trước uh, uh, Switzerland mà thôi còn lại là trận hòa hai đều trước Tây Ban Nha này đó cùng với đó là bốn trận thua trước mọi đối thủ đấy nói chung thì uh, đội chủ nhà Cộng hòa Séc đang có phong độ uh, khá là tệ đó còn về đội khách về đội khách Ba Lan thì uh, đang trải qua cái chuỗi trận khá là dày đặc luôn em thì vừa đá trong xong xong cái giải mà Nation Cup này đó vừa đá xong cái giải đấu này thì Ba Lan lại có tiếp tục một cái trận giao hữu với uh, ờ, Chile sau đó thì phải tham dự dự cái uh, vòng loại World Cup đấy thì tại vòng loại World Cup thì uh, Ba Lan cũng có phong độ khá là tốt khi mà hòa trước Mexico với tỷ số 0-0 này tiếp theo đó là một trận thắng trước uh, Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-0 này đấy trước đó trước đó có một trận thắng trước uh, Chile trận giao hữu thắng trước Chile với tỷ số 1-0 nữa đấy và Ờ, ba Lan chỉ phải chịu thất bại trước Argentina cùng với Pháp hai cái đội mà mà vào chung kết của World Cup vừa rồi đấy thì anh em cũng biết là ở cái ờ, bảng đấu của hàng Ba Lan tại cái vòng loại World Cup vừa rồi rất là đen cho Ba Lan luôn khi mà phải xếp chung với Argentina cũng như là đội tuyển Pháp đấy thì Ba Lan phải ờ, đành chấp nhận ra về với cái vị trí là top 3 tại cái giải đấu này đó thì nhìn vào cái phong độ của Ba Lan thì à, tương đối tốt nha anh em đó tương đối tốt luôn khi mà phải chịu thua hai cái thằng uh, bóng đá nó phải nói là lớn nhất nhì của châu Âu hiện tại thôi đấy và trong lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là Cộng hòa Séc chiếm ưu thế nhiều hơn khi mà có được ờ, hai chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước Ba Lan trong cái lịch sử ba trận đối đầu gần nhất đấy nhưng những cháu này trận những trận đấu này đã thuộc vào năm 2012 này cũng như là là 2015 rồi mới đây nhất là trận thua 01 chứ Cộng hòa Séc đã nằm vào cái năm 2018 rồi đó là 5 năm rồi 5 năm rồi hai cái đội này mới chạm mặt với nhau hiện tại thì về cái chiều sâu đội hình cũng như là là cái độ gắn kết của đội tuyển Ba Lan sau khi mà trải qua cái Nation Cup cũng như là trải qua cái vòng loại World Cup vừa rồi thì chắc chắn là những đồng đội của đội tuyển Ba Lan nó sẽ chơi ưng ý hơn ăn ý hơn rất là nhiều so với Cộng hòa Séc đúng không anh em Cộng hòa Séc thì nhìn qua những cái chuỗi trận tại Nation Cup cũng như những trận đấu giao hữu đó không tính cái trận thắng 5-0 này á vì cái đội tuyển này khá là yếu cho nên Cộng hòa Séc thắng 5-0 là chuyện thường thôi đó nhìn chung về các trận đấu còn lại thì Cộng hòa Séc có phong độ khá là tệ cũng như là cái chiều sâu của đội hình này không có và và cái đội hình này còn quá là trẻ luôn đấy cho nên uh, rất là khó để có thể đánh bại được Ba Lan ở thời điểm này đó và với cái mã kèo và với cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra là mã kèo đồng cũng như là mã kèo chấp của Cộng hòa Séc và trước Ba Lan thì Tiến sẽ ưu tiên nằm vào cái đội khách Ba Lan nhiều hơn nhiều hơn đấy anh em nhớ nhá về cái chiều sâu đội hình chắc chắn là Ba Lan nó sẽ nhỉnh hơn Cộng hòa Séc rất là nhiều đấy cho nên uh, Tiến sẽ ưu tiên cho anh em là chọn vào cái đội bóng uh, Ba Lan này Tiến sẽ lên cho anh em và mã kèo là Ba Lan được chấp là à, đồng nữa cùng với mã kèo đồng nhé đấy thì anh em cứ đầu tư vào hai cái mã kèo này cho tiếng một trong hai thôi cũng được anh em kết mã nào thì anh em vào mã đó nếu anh em tự tin vào một chiến thắng dành cho ba lan thì anh em có thể vào đi cái mã kèo đồng này đây à, tiến sẽ cho anh em hai sự lựa chọn dành cho ba lan nhé đầu tiên nếu như nếu như mà anh em uh, kết ba lan tin tự tin một cái chiến thắng dành cho đội tuyển ba lan thì anh em có thể vào cái mã kèo ba lan đá đồng với mức là bỏ một ăn 1.20 cùng với cái việc là anh em dằn thêm cho tiếng cái mã tỷ số là một điều ok cho anh em đó anh em dằn thêm cho tiếng mã tỷ số một điều nếu như trận này à, ba lan thắng anh em là sẽ vượt mã này với cái tỷ lệ ăn kèo rất cao còn nếu như hòa với tỷ số một điều thì chắc chắn anh em cũng sẽ húp được cái mã kèo tỷ số và hòa đi cái mã kèo à, đá đồng này đấy rất là hời đúng không và tiếng tin chắc chắn trận đấu này sẽ có bàn thắng nên tốt nhất vì sao tiếng không cho anh em vào tỷ số 00 vì tiếng chắc là cái đội cái cái, cái trận đấu chắc chắn sẽ có bàn thắng đấy cho nên anh em cứ vào dần cho tiếng cái mã 11 cùng với mã kèo Ba Lan thứ hai thứ hai là anh em chỉ vào duy nhất cho tiếng là một cái mã kèo chấp đồng nữa này đấy thì vì vì anh em vào duy nhất cái mã kèo chấp đồng nữa thôi vì nếu như nếu như mà trận đấu này hòa trận đấu này hòa anh em vẫn ăn được nửa mâm cái à, mã kèo này cũng như là ba lan thắng thì anh em sẽ hấp đủ được ba kèo này với cái mức là bỏ một ăn 0.87 đấy đây là hai cái sự lựa chọn mà tiến dành cho anh em đó anh em kết mã nào thì vào đó đó nói chung mọi lợi thế của tiến đều ưu tiên chọn về thằng ba lan này đấy nhưng hiện tại nhưng hiện tại trận đấu này khá là sớm nha anh em trận đấu này còn khá là sớm để quyết định lên những mã kèo này anh em nhớ nhé đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến cho anh em để anh em mà tham khảo thôi đó anh em có thể đợi ờ, trước giờ bóng lăn tầm uh, uh, 10 phút 20 phút hay nửa tiếng gì đó lúc đó mã kèo lên xuống rồi anh em vào cũng chưa muộn anh em không cần phải chơi báo ngoài trước ờ, ba bốn tiếng để làm gì đâu anh em chơi báo ngoài rất là thiệt cho anh em đúng không tại hiện tại mình chưa có biết được đội hình ra sân chính thức nào cũng như chưa biết là cầu thủ nào chấn thương hay chơi với sơ đồ gì đấy lỡ như lỡ như mà anh em nghe theo tiếng anh em nằm ba lan đi mà cái thằng ờ, lewandowski cái tiền đạo mà nổi bật nhất của ba lan mà bị chấn thương đi đó trước giờ bóng lăn nó không thể ra sân thì chắc chắn nếu như mà đội hình trước giờ bóng lăn nó không thể ra sân cái thằng mà lewandowski ấy thì chắc chắn tiến sẽ bẻ kèo tiến sẽ bẻ kèo và cho anh em nằm cái thằng cộng hòa séc liền đúng không anh em vì ba lan hiện tại cái hàng tiền đạo của ba lan phải nói đang thi đấu ờ, cũng cũng ờ, không không mấy là chỗ tốt lắm nếu như mà bắn mặt đi lewandowski nữa thì chắc chắn mọi sự khó khăn sẽ dành cho cái hàng công của ba lan đấy cho nên tốt nhất anh em cứ đợi bóng lăn đi cứ đợi bóng lăn tầm ờ, trước giờ bóng lăn xin lỗi anh em anh em cứ đợi trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng lúc đó có cái tỷ lệ kèo chuẩn hơn có đội hình ra sân thì tiến sẽ đẩy mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó hoặc là hoặc là anh em có thể à, Ờ, đợi bóng lăn 5 đến 10 phút rồi anh em ờ, xem cái thế trận diễn ra như thế nào đợi coi thằng cộng và séc này tới thi đấu với đội hình trẻ nó có ép săn hay không rồi ba lan nó có bị chệch chạc trong cái lối chơi hay không đó chơi với sơ đồ gì cái kiểu thì lúc đó anh em lựa chọn lại phù hợp cái mã kèo ờ, an toàn nhất anh em vào có thể là tiến sẽ đợi 50 phút tiến xem diễn biến trận đấu lúc đó tiến mới vào cũng như tiến sẽ đẩy những cái mã kèo mà tiến chọn lên trên nhóm cho anh em vào chung với tiến luôn đó thì nói chung anh em cầm cái trang để chơi thì thì nó có lợi thế rất là nhiều không cần phải chơi bóng ngoài qua thòng qua cò đâu nhé anh em đấy còn cái việc mà anh em muốn vào nhóm muốn vào nhóm cùng với tiếng là là kiếm cơm gạo cũng như là đầu tư một cách hiệu quả nhất vào cái banh bóng này đặc biệt là mèo mùa Elgo này đó có nhiều anh em là tiếng biết là đã vỡ nợ cũng như là sao bờ tại cái mùa World Cup vừa rồi đó thì đây Elgo chính là cái cơ hội để anh em đó có thể ờ, gỡ gạt cũng như là kiếm lại mọi cái lợi thế khi mà mà mà phải chịu ờ, thua lỗ xa bờ trong cái mùa World Cup vừa rồi đấy thì anh em mà muốn đi với Tiến ở chặng đường dài cũng như muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất cùng với Tiến thì cứ vào nhóm của Tiến đó vào nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí và chỉ có cần có hai điều kiện là có thể vào nhóm cùng đồng hành với Tiến nha anh em thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên đó với số vốn một hai tủ củ thì nó khá là ít anh em khá là ít luôn nhưng tiến vẫn cố gắng để giúp giúp đỡ anh em cũng như là đưa anh em những mã kèo chuẩn hơn để cho anh em uh, kiếm lãi từ từ trong cái mùa euro này đó chứ anh em đừng có cầm vài trăm vào mà nhắn tin cho tiến xin vào nhóm nhé chắc chắn là tiến sẽ không giúp đỡ như anh em có đó đâu về với vài trăm ngàn thì chắc chắn là sẽ rất là khó cho tiến để có thể chia kèo cho anh em cũng như là dần lại các tỷ số rồi mã kèo gung giữa chặn này nọ đấy ít nhất cũng một hai triệu trở lên một hai củ trở lên ok cho anh em thứ hai thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến chơi trên trang như thế này này đấy vì anh em cầm cái trang chơi có thể uh, chủ động hơn không có bị động trước uh, những cái mã kèo đấy anh em thấy mã kèo nào nào nào mà nó không có an toàn thì có thể đợi bóng lăn 5 đến 10 phút đó xem thế trận diễn ra như thế nào mã kèo tăng lên xuống ra sao rồi lúc đó anh em vào theo tiếng cũng chữa muộn đúng không anh em chơi báo ngoài thì thì chắc chắn là sẽ không thể canh được cái trận đấu diễn biến rồi đúng không anh em chơi bóng ngoài coi như là vọt kèo chết luôn rồi đâu có bao giờ mà sửa kèo được hay là vào thêm kèo này nọ được với đặc biệt là những trận đấu này nó diễn ra rất là khuya đấy cho nên nhiều anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cò mà như vào chặn ờ, cái đáy hiệp một anh em thua kèo đó đi rồi anh em muốn vào tiếp hiệp hai cũng chưa chắc vào được viện hồng cò lúc đó chưa chắc nó cho anh em vào lúc đó nó ngủ rồi đúng không đấy tốt nhất nên tự cầm cái trang mà chơi nhá đó còn những anh em nào mà chưa tìm được một cái trang uy tín thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh em tạo một cái trang để chơi cũng như là thêm anh em vào nhóm để cùng chơi với tiến ok chưa đó thì hai cái điều kiện tiến đưa ra thôi tiếng xin nhắc lại là thứ nhất có số vốn ít nhất từ một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiếng mà cái việc mà để chơi trên trang để tạo một tài khoản chơi trên trang thì bắt buộc anh em phải có được một cái tài khoản ngân hàng và tài khoản ngân hàng anh em phải có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking ok cho anh em đó anh em mà đáp ứng đủ hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến thì anh em tìm đến Tiến đạt đủ yêu cầu ờ, của Tiến đưa ra Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí và thu không thu một đồng phí nào từ anh em hết đó và anh em mình sẽ cùng nhau uh, kiếm cơm gạo kiểu như là gỡ gạt tại cái mùa Elgo này